Các lỗi thường gặp trong lập trình và cách xử lý Phần 1 Ở ờ, đây này thì ờ, chúng ta sẽ đến với lỗi ờ, null pointer exception Ở đây thì tôi sẽ vào trang programzip.com Java Programming để viết code Java online, compile online Đây một hàm bình thường thôi static và main chúng ta sẽ khởi bảo tạo một biến string và gán giá trị bằng A sau đấy chúng ta sẽ so sánh chuỗi sinh đấy với ờ, chữ A nếu mà đúng là chữ A thì in ra là hero world còn không đúng thì sẽ in là goodbye world chúng ta sẽ chạy thử chương trình chương trình ờ, hoạt động bình thường in ra hello world vì chúng ta đã truyền vào giá trị là A bây giờ tôi đổi giá trị của string thành B và chạy lại các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ như thế nào đương nhiên nhiên rồi nó sẽ chạy vào hàm eo này sẽ in ra goodbye world đây đúng như chúng ta dự đoán thế còn à, nếu chúng ta nhập giá trị là null cho string các bạn nghĩ thế nào các bạn nghĩ rằng nó sẽ chạy xuống hàm eo này ư goodbye world ư không nó sẽ in ra lỗi null voiter null voiter exception vì sao vì uh, hàm equal của chúng ta thì ờ, không được ờ, có nun ở